Rồi, ờ, lấy anh cái điện thoại kìa dạ. Ok, này anh em ờ, chơi nhé Rồi là dạ đi, 200 nhé Rồi, về 200 bản đầu cứ lật lên để anh em uh, to lấy cái nhé Bài nữa Em chia cho nhé Hết giờ này không? Được, vào đầu to ăn lấy cái Đâu nhanh nè bắt gà nè rồi cô ba đi anh gặp ba anh gặp tới rồi được, anh hay đi gặp ba rồi mẹ anh ba mà à không gì thằng ba điểm có tiền đánh đầu rồi hai trăm à? vâng. hai trăm hai trăm à hết nhiều rồi anh ăn tết em vào edit à, 3 edit bao nhiêu ba ba đi à? ba đi cần à? Ừ. thừa năm cần anh em cả rồi à. gì chịu vậy chịu bây giờ này Dạ, em dọn làm thôi dạ, em dậy anh rồi gặp hai nhà to làng to đó là gặp ngay nhà cứng có tác kia gì không nhỉ? Để chia này. Dạ, Nào được. 140 là cân đúng không? Nè, đây, đây bỏ 2 nữa 6 Và 114 Trừ thêm 2 nhé Nhưng mà 2 Từ từ Và 4 là cân Và 4 cân à? Nhưng mà 2 cân Cân này Cân thì mở điểm trước đi anh Mở đi Chín hết rồi Về chưa đây có 8 điểm này Đây 8, đây 8 zero Ba nhà điểm to Con gì này đấy Nhóm cái điểm một vòng vậy Chắc 50 này, đường mà lấy đi phát Đó vậy Công ty được sáng vậy 350 con điện mỗi cái ta anh chụp này anh em chỉ đến lúc là nhanh này <laughs> mày mày gì anh em đến lúc mà kỳ mày anh chủ đi chơi riêng đi đấy ừ, hai trăm kỳ lại cho em hai trăm cân bẩn quá cười thêm hai theo làm hai thường hai nhé em phải vào bốn à bốn bốn à bạn là bốn là cân em vào hai cân đúng không ừ. Nói. cân vậy bảy điểm chín điểm chín ăn đi chín ăn đi Dạ nhi Dạ, chào bác Ủa đợi ăn à, Anh tiền cao quá, toàn 8-9 điểm, phải ai chơi Ủa đợi ăn xôi trăm thôi hai trăm cửa hai nữa thêm hai thứ hai nữa thứ hai đúng không vâng thứ hai đấy vào hai lần này à, thêm hai trăm thứ hai cần hai từ vòng vào rồi chứng tỏ về đẹp ờ. thôi còn rồi hai nhà đấu với nhau anh, thứ hai rồi thứ hai đấy thứ hai nữa nó lại cân rồi nó thứ hai rồi thứ hai thứ hai tiếp cân hai cân như nhẹ thứ hai đi rồi đây chín điểm chín điểm bài lọc ui giời ơi thiệt chưa để xem mà đọc như viên hay đấy nha ngon nhỉ đi gần hết cặp sản lương của anh rồi bỏ đứa đây Mm. 2 hai cân hai nhà thi đấu chịu cân à, này kênh đây này anh thấy gì này tám điểm này à, anh điểm tốt đấy là tám chín điểm nói như đừng bán anh không cuối này nó tố lên hai bên vào ngang vào ngang nhiều huyết nhỉ Giờ lít Vừa lít Hai lít hai thừa ba tổng năm khá nhẹ đồng năm à bỏ đấy thứ năm con này là đánh cần vâng. thường à? thứ năm cần làm đi cần luôn này cần cân trước nhé hmm. kinh nhỉ kinh nhỉ cho toàn liêng vâng. vậy đùa tôi Đấy, 9 điểm giờ còn chết nữa này Bật tiền chưa không? Hết rồi Hết rồi nghỉ đi, nghỉ đi bao chơi tiền Thôi nghỉ đi nhé Đây còn mỗi tí này, còn được triệu vàng Cầm mấy triệu vào Còn đúng 2 năm rưỡi Không nghỉ đây Đã ít tiền không Vy Thôi nghỉ đi, này đánh ờ, giải lao lúc vậy đâu Nghỉ Anh đánh gì mà đợt này đỏ thế Đấy nhá, con em về đây Anh ờ, đây đây Đấy nhá